quân này là quân quân quân quân nặng nhẹ này anh ừ cái quân ờ, cái quân nón mà ờ, bên nặng bên nhẹ này ép bằng giấy này. thế sóc nó ra cái gì anh cái ờ, này sóc đi anh xem ạ à, sóc ra gì sóc đôi con này anh làm sóc đôi rồi à tức là hai quân nặng hai quân nhẹ này đúng rồi thì anh thế thì nó tỷ lệ mấy phần trăm nếu mà sóc cân tay nghe bát thì ít nhất là 80 90 phần trăm này phụ thuộc của tay sóc nữa nếu mà nếu mà sóc nghiêng thì tầm 70 phần trăm không tiêu tiêu nếu người khác sóc được 7 phần trăm không người khác sóc thì bắt sóc cân tay nghe bắt nào càng càng cân tay nghe bắt thì càng tốt vẫn sắp đôi vẫn sắp đôi ừ đấy thì sóc như này đẹp nhỉ đánh cái này có tăng không không tăng tí anh bóc cho mày xem đèo mẹ có tăng ăn cứt đấy à đấy sắp đôi ba ừ. sấp đôi rồi nhá ba đi bạn bạn bạn đi đủ vòng vào đây đi đủ vòng đi ba cái sắp đôi nhá bốn dấp đôi này đấy anh em thấy quân thế nào bốn dấp đôi nhá tiếp đây tiếp đây tôi thử tôi thử sau được nhá ờ thế cho hai sau đi sau đây sau nghiêng rồi nghe có được mấy phần trăm từ từ từ kia tao tao khói nào alo sao đây sao đây sao lại nào alo sóc sóc thế sao mà được đây này, nó đẩy ba trắng rồi này ừ. sóc thẳng tay cái mát lên đấy nói cho nào đấy phải sắp dễ à, rồi thế nào, về phải tập thêm tiếng, vào 7 tiếng ờ, được sáu tiếng rồi ờ không ờ. dài không dài không dài cũng được nhưng mà phải phải, phải thẳng cắt thẳng tay nghe bát đúng rồi nói cho nào sụp đôi bàn trắng đôi sụp đôi à, trắng. trắng về còn phải tập luyện thêm 8 ừ, tiếng được 6 tiếng nói cho nào đấy 9 tiếng tay em này chán thử thử tay thử tay không đây này sóc cho nào đây này sóc sóc phải như tôi này hôm trước anh ông anh này ông dạy này đấy đấy đấy là đấy rồi à. phải sóc như thế à phải tức là nay là mình banh sau lúc cầm đần đúng không đúng rồi đúng rồi banh ạ đấy rồi mở cho nào sấp đôi đấy nhìn tay của sóc được là được đây thử cái này được đúng mới đưa ra nào nó nghe to quá hai vòng ấy mở à, ra rồi. ok đấy nó phải như thế à được mấy phát đơn à mình sóc là 10 phát được cả 10 mà đấy ok đẹp chưa ờ phải lấy mấy bồn ra lên à nói xem nào đấy thôi hả đây lại đưa thằng hải xong xong rồi xong rồi xong rồi sao nào Hãy subscribe cho kênh làm một con kính làm tí đấy nhá làm một con kính đấy nào rồi đấy rồi à. con này anh em thử rất thoải mái nhá à. đấy cứ xong thế là được rồi nhá anh em nào cần ừ. cần gặp gỡ hay tư vấn hay là uh, liên hệ mua hàng thì alo nhá 0966 077 111 ok anh em nhá hàng này hàng mới độc quyền chỉ có mình mới có thôi không ai có hết